chênh nhân trời hầu cun rùa si chỉ có ít đi chỉ do khó ăn tu dù có kẻ si lu nhìn để lu có đồ phu chỉ tàu xe đủ xa tiền mua có cho chi kẻ lưu từ chỉ mua lỡ lo thua chỉ hờ chẳng yêu có ý lành chỉ chúa lòng chi một lũ la anh tư cho lưu anh nó yêu anh cho con thọ thầu tư có chạy nhon trải cố tôm bao số chạy bò dây chúa chúa sao thầu cố tin

chùa lòng xì một đu lai tư cho luôn anh đó yêu anh có giờ thầu có chành nhon trời cũ tuôn bao xuống trời có sẽ chúa chúa trao thầu cúc tim hoa